Em ờ, Tiến biên xin chào ờ, quý anh chị các bạn nhé Hôm nay em sẽ chia sẻ với quý anh chị cách ờ, lựa màu sơn tốt và vừa túi tiền của mình nhất nhé Để chúng ta xây nhà và làm vừa cái điều kiện của chúng ta Xin mời quý anh chị vào cùng lựa màu và chọn lại sơn cùng em Tiến biên Sơn Giả Gỗ Giả Đá nhé Đây quý anh chị thấy thì em đã vào trước quầy lựa sơn rồi Như quý anh chị thấy thì vào đây thì dòng sơn chúng ta rất rất nhiều nhé Rất nhiều loại và nhiều sản phẩm chúng ta không thể biết ờ, tìm những dòng nào hết ạ à. em xin ờ, giới thiệu đây là dòng ờ, sơn kìm của chúng ta sơn kìm trong nhà không có đề rõ đấy quý vị nhé và cái đây là sơn nội thất ạ à. sơn nội thất tiêu chuẩn dòng rẻ tiền của chúng ta thằng này là thằng chủ sơn nội thất mà nó là sơn mịn quý vị nhé thằng này sơn bóng ạ à. đây quý chị này sơn chùi rửa hiệu quả đây nó có chữ ký hiệu đây quý chị cũng là loại loại nội thất quý vị nhé thằng này là sơn mịn là nội thất mịn này đây là min ạ còn thằng này dưới đây là nội thất ờ, đạt tiêu chuẩn là thường thường là thằng sơn nốt kìm đấy như quý anh chị đã thấy thì ở đây như bên ngoài đây nó cũng là thằng ờ, sơn nốt kìm ờ, ngoại thất đây ạ sản phẩm của chúng ta em nói sơ qua rồi tiếp tục chúng ta tư vấn về màu ạ rồi hôm nay thì em cũng rất mong quý anh chị lắng nghe và nhớ ủng hộ em tiến bia nhé thì chúng ta trước mắt thì cái màu em nói sơ qua cái màu cái màu thì quý anh chị lựa cho em những màu phong thủy theo à, à, à, vòng mệnh của quý anh chị nhé tùy theo cái vòng mệnh của quý anh chị đấy ở đây thì màu thì nó nhiều màu lắm quý anh chị mà mỗi vòng mệnh nó một màu quý anh chị nhé đây là mỗi vòng màu, vòng mệnh nó một màu đó cái tấm giấy nó che vào các em bỏ cái tấm giấy này ra tí nó bỏ vào sau đấy nhưng mà quý anh chị thấy thì tùy theo cái tông màu tùy theo cái cái mệnh của chúng ta màu này thì nó cũng là màu đủ thứ màu quý anh chị nhé đây quý anh chị thấy màu này thì màu nó mới sản à, xuất ra năm 20 tháng 3 2019 quý chị nhé màu à, của năm 2019 là màu mới quý chị ạ đồng mới của sản phẩm nhé đây quạt cây màu của nó thì em nói sơ qua cái phong thủy ạ à, quý chị phong thủy tùy theo quý chị tùy theo vòng mệnh của chúng ta nhé vòng mệnh kim thì chúng ta lên lựa những tông màu em đọc sơ qua đã chúng quý chị lựa những tông màu Kim thì chúng ờ, quý anh chị lựa những cái tông màu cho em là tông màu sáng và nhiều ánh sáng như kim ờ, và trắng chủ sở sẽ sẽ kết hợp với cái tông màu vàng chị nhé còn ờ, mệnh thủy thì quý chị em cũng chia sẻ nhiều rồi hôm nay em mới sơ qua đó còn thủy gia chủ nên lựa những tông màu đen và màu xanh nước biển này về mệnh mộc thì quý chị lựa cho em tông màu xanh và kết hợp với tông màu đen và xanh nước biển sẫm quý chị nhé phong thủy mệnh mệnh hỏa thì quý chị lựa các em những tông màu đỏ và màu hồng màu tím à. à ờ, bệnh ờ, phổ thì vừa ra chủ lên ờ, tông màu vàng đất và màu nâu đang còn kết hợp những các màu hồng vẫn được ạ à. đấy là em nói sơ qua thôi chứ con màu nói về, về cái màu tông màu của phong thủy thì thật sự thì nó ngồi nói cái mấy quý chị cả buổi chắc mới hết được cái cái phong thủy màu của chị nhé trước mắt thì cái, cái em nó nói đây quý chị lựa cho em là những cái màu ví dụ bên ngoài em nói mấy màu phong thủy bên ngoài đấy quý chị lựa cho em những màu sắc nào phù hợp còn màu sắc thì thường thường là cái màu sơn như quý chị thấy thì em nói sơ qua cái cái, cái màu đấy thôi đây là màu đây nó khoảng tầm à, hơn 3.000 màu quý chị là một cây nó dày như này hơn 3.000 màu thì quý chị cũng luôn là chúng ta không thể à, nào mà tìm à, hết được cái màu quý chị nhé trước mắt là quý chị theo phong thủy và hoặc là quý chị gọi tư vấn bên à, cơ sở nhà phân phối gần sơn gần bán sơn của nhà quý chị á thì kêu họ tư vấn họ sẽ miễn phí quý chị nhé còn nó màu nhiều quý chị không thể nhìn cái cây màu chúng ta rối mắt là như kiểu quý chị nửa quần áo đó chúng ta nhìn thì không không, không được ạ nhiều quá nó sẽ rối màu nên quý chị à, để ý cho em cái là trước mắt thì chúng ta lên lựa những màu sao cho vừa đúng tiền của quý chị ạ em để sẽ để cái màu này sau thì rớt ra cái màu nó mất thời gian của quý chị ạ em chia sẻ như cái à, cái màu thì cũng ờ, quý chị ờ, lựa chọn cho em ờ, những màu vừa tiền trong nhà thì em khuyên quý chị cái màu sắc em cũng nói cái màu xanh màu vàng nói đến tùy theo cái vòng mệnh nhé quý chị lựa cho em những màu dòng tiền vừa tiền thôi ạ à. như trong nhà nội thất thì có thể quý chị lựa cho em những dòng sản phẩm như này ạ à. sản phẩm này quý chị nhé thằng này nó vừa túi tiền của quý chị ạ và thằng này nó cao hơn một chút còn thằng này thằng màu xanh này nó đỏ hơn à thằng màu xanh này nó cao hơn nữa nó chùi rửa nó sơn chùi rửa mà sơn bóng mong quý chị nhé chúng ta toàn bộ phải lót lớp kìm rồi quy trình này thì em giới thiệu nhiều nhưng mà hôm nay cái tiêu đề của chúng ta là lựa chọn những màu sơn nào tốt bền đẹp nghĩa rẻ và vừa cái tiền của quý anh chị khi xây dựng nhà chúng ta cần trang trải nhiều cái cái, cái, cái chi phí nhiều quá đấy thì có thể năng đến uh, chi phí quá cao thì quý anh chị làm sao cho vừa bền màu và vừa hợp với túi tiền của quý chị nhé thì quý chị nữa, đi riêng em nói trong nhà quý chị lựa cho em những màu vừa túi tiền của quý chị nhất là chúng ta dùng loại à, trong nhà thì theo em thì quý chị lựa dùng vừa tiền thôi tức là cái loại à, dòng sơn à, vừa tiền rẻ tiền của chúng ta đấy vì trong nhà em cứ tích ở trong nhà chúng ta không ảnh hưởng gì cái ánh nắng mặt trời hết thì trường hợp nắng mưa thấm mưa thì nó mới bị ảnh hưởng hai màu với bong tóc ạ à. và nhưng được tuyệt đối bên ngoài trời bên ngoài trời quý chị lựa cho em những nhà ở đây ý thức là đây là màu những câu màu này là màu cả ngoài cả ngoài cả trong quý chị nhé quý chị lựa cho em những ờ, những cái màu sở thích của anh chị và dùng để cao cấp nhất như dòng cao cấp thì quý chị thấy thì đây trong nhà dòng này là thằng này cao cấp bóng này quý chị nhé đây em ờ, bỏ lên cho quý chị đây thằng này nó thân chui rửa cao, cao cấp bóng đây chui rửa đây quý chị nhé chui rửa hiệu quả đây thằng này là cao cấp bóng này còn thằng này là thằng thường này quý chị nhé còn sơn này là sơn thường đấy ạ sơn đạt tiêu chuẩn đây là, là sơn thường thôi ạ chúng ta nên dùng thằng này vừa túi tiền của quý chị Vâng, ngoài trời thì quý chị lựa cho em một loại cao cấp nhất như thằng nào cao cấp đây thằng này thằng này là thằng cao cấp với quý chị nhé sơn à, ngoại thất cao cấp đây quý chị này à, quý chị để cho ý, ý em đây thằng này cũng là sơn à, ngoại thất cao cấp à, ngoài trời quý chị nhé nó ngoài trời nó ba bốn dòng cơ hãng nào cũng thế thôi em chưa không không nói một cái hãng sơn bia này đây thì em lựa cho quý chị đây là ngoại thất chùi rửa đây quý chị nhé chùi rửa sơn màng bóng này quý chị lựa em những dòng ngoài trời về đặc biệt đây không bóng này đây hai thằng này thằng này cao cấp nhất quý chị nhé thằng à, màu xanh là thằng cao cấp nhất mọi chất cao cấp này thằng này là quá cao cấp rồi thằng này nó hơn cả thằng này thằng này là nó nó tiêu được tím tím luôn quý chị ạ thằng trên này non trên nhỏ này thì trong dòng sản phẩm này nó có một non to non nhỏ và một thùng nữa quý chị nhé nó hai hai hai dòng sản phẩm là một à, thằng à, thằng non sáu kg và thằng non một kg này và một thùng uh, 10 uh, 17 18 kg quý chị nhé tùy theo hãng ạ. Quý chị nhớ cho em cần tuyệt đối là trong hay ngoài thì quý chị phải dùng loại kìm này cho em nhé. Kìm trong nhà, kìm ngoài trời, trong nhà kìm dùng kìm trong nhà mà ngoài trời dùng kìm ngoài trời nhé. Còn nếu như quý chị mà có điều kiện thì quý chị dùng nạo cao cấp này trong của trong nhà này quá tốt rồi. Mà em nghĩ hôm nay thì thật sự thì em cũng phải thế ấy mà em chia sẻ với quý chị là cũng ờ, nhiều năm kinh nghiệm kinh ờ, chiến thợ sơn và cũng ờ, làm thợ sơn và làm vẽ gỗ nhiều quý chị nhé thì theo em thấy thì trong nhà nó ít khi bị ảnh hưởng lắm cái màu à, sơn của chúng ta thì nếu quý anh chị có điều kiện thư giả kinh tế thư giả thì chúng ta lựa thằng à, thằng à, cao cấp còn quý anh chị mà vừa tiền thì theo em thằng đó với thằng cao cấp thì chui rửa được thôi như thằng này là chui rửa được quý anh chị nhé còn nó như nhau ạ à. màu sơn em nói là như nhau thôi thì bóng hơn thôi thằng này bóng mà chui rửa được còn quý anh chị dùng cao cấp thì nên dùng những cái màu cao cấp ờ, của của bên ngoài là mình ờ, giá đã, nó hơi cao mắc tiền hơn một chút quý chị nhé hãng sơn nào nó cũng có bảng giá mà quý chị nhé hãng sơn nào nó cũng có bảng giá như này ví dụ đó quý chị thấy à, bảng giá sơn ngoài trời thì nó là ba dòng này quý chị ở đây một dòng này sơn mịn này sơn uh, ngoại thất ngoại thất này là ba dòng nữa mà thằng trùng thấm nó nói là trùng thấm thì chúng ta phải dùng phần bên ngoài thì mình phải xử lý trùng thấm cái mặt nó không cần màu thì quý chị đây xử lý trùng thấm không màu hoặc là trùng thấm màu nó đều có quý chị nhé mà chúng ta lấy kìm này đó mà nó lên hai ba lớp màu đều đều tốt ạ à tốt nhất thì quý anh chị à, tùy theo cái vùng miền em nhắc đến vùng theo vùng miền nhé từ miền trung ra miền bắc thì quý anh chị thì nên hạn chế cái bả tít ạ cái à, tít bả quý anh chị là nên hạn chế còn từ đà nẵng trở và trong phía làm à, quý, anh chị tít cho em hai nước thì cho đẹp và cái tường nó ta đẹp và cái sơn nước sơn ra nó bóng hơn nhé còn uh, khí hậu ở miền miền bắc thì nó bị nhiệt đới nhiều quá nó bị nắng mưa ẩm nó rất nhiều thì chúng ta nên tránh hạn chế cái tít rồi để quý anh chị cái trần cao thì giờ cao nó tuổi thọ hơn à, sơn ạ sơn thì đầu tiên không bằng sơn ạ sơn nó có tuổi thọ hơn nên quý anh chị à, để ý em cái vấn đề à, tít thôi và hôm nay thì em cũng chỉ chia sẻ cho một cái mẹo nhỏ thấy thấy hữu ích thì rất mong quý anh chị xem ủng hộ nhé cách uh, chọn màu sơn uh, bí quyết chọn màu sơn uh, bền tốt rẻ quý anh chị ạ vừa túi tiền của quý anh chị trước mắt em thì chia sẻ vì là người thợ thì thấy em cũng tự hào nhé em cũng trên 20 năm rồi quý anh chị nhé ngày xưa bọn em làm thợ sơn thì nhưng mà sơn màu chúng ta chưa có màu đâu nhập từ nước ngoài về hết à toàn bộ nhập sơn trắng về làm trước về màu về này phải đặt đặt tàu biển ấy. nên em phải tự hào về cái, cái, quản ờ, khai khoang về cái cái nghề nghiệp ạ nghề nghiệp thì chỉ là một phần đó thôi nhưng mà mình làm nghề thì mình có tâm với nghề quý chị nhé là tư vấn làm sao cho gia chủ nó hợp lý nhất như em đơn vị em em làm ở khu vực vùng hới quảng bình ạ à, quý anh chị nào gọi em đến em tư vấn miễn phí cho quý anh chị này phối màu này à, theo cái hỏi vòng mệnh cung tuổi của quý chị là vòng mệnh gì chúng ta phối màu cho gia chủ ạ miễn phí với chị nhé kể cả làm được thì, thì ờ, vui vẻ mà không làm được cũng vui vẻ với chị nhé à, quý chị yên tâm đó rồi cuối video này em ờ, Nguyễn Bia cũng ờ, chia sẻ ngắn gọn thôi để mà rất mong quý chị xem thấy hay thì nhớ chia sẻ cho anh chị em lựa chọn những màu sơn nào mà hợp lý và vừa túi tiền của quý chị nhất ạ à. hiệu quả sơn vừa rẻ tiền và hiệu quả quý chị nhất nhớ cho em là vừa rẻ tiền hiệu quả và rẻ tiền ạ à vừa túi tiền của chúng ta vì em nghĩ thì nhiều anh chị có điều kiện không may đến mà những anh chị là xây nhà chúng ta cũng ờ, hạ đẹp kinh tế cái đoạn ờ, công đoạn sơn là công đoạn cuối cùng rồi để em thường đi làm hầu như là cuối cùng thì một số anh đi hay ờ, chia sẻ với em là thật sự là cũng kiếm loại sơn nào vừa tiền thôi nhưng mà em chia sẻ với chị là trong nhà có thể rẻ ngoài trời cũng thể rẻ nhất ngoài trời tuyệt đối là dùng cao cấp nhất cho em ạ rồi cuối video em xin phép dừng đây nhá xin chào hẹn lại quý chị video sau ạ thấy hay thì nhớ chia sẻ video này cho nhiều người cùng xem và để biết cách à, nựa sơn nhá rồi anh chị em nào chưa bấm nút đăng ký kênh hãy bấm nút đăng ký kênh để là người đầu tiên nhận được khi em à, Tony Tím có video mới ạ à.